chỉ bằng một em Kia Morning thôi bằng một em Vios đời lẻ 9 lẻ 10 thôi quý vị nhá Đấy, mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe một xế hộp hạng sang là một niềm mơ ước của rất nhiều người Đấy. nay thì nó đã trở thành hiện thực rồi quý vị nhá quý vị liên lạc ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này Đấy, tính đến thời điểm này thì cái form dáng của nó vẫn giữ được cái dáng vẻ gì đó nó lịch lãm Đấy, nó, nó vẫn còn rất là hiện đại và sang trọng quý vị nhá Điều đặc biệt là nó toát lên một cái vẻ gì đó còn rất là sang trọng luôn Một chiếc xe có thể nói dành cho à, chủ doanh nghiệp Một chiếc xe à, chỉ dành cho những vị chính khách nổi tiếng à, một thời thôi Đấy. Nay à, thì giá rất là bình dân 328 triệu đồng chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi Đấy, Thân vỏ chúng ta thấy căng đét luôn Đấy. Màu đen cũng là một trong những màu sang trọng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 chúng ta thấy là cái mặt cabo của nó còn căng đét luôn nha quý vị nó không có một vết gợn luôn và còn rất là khớp khít so với cái à, đèn pha phía trước và cái ba đợt sốc phía trước cũng như là cái mặt ga lăng phía trước không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đâm đụng gì đâu quý vị nhá và nước sơn của nó còn rất là bóng luôn còn đang in hình các cây xung quanh luôn ấy và cái mặt à, đèn pha phía trước bên phụ thì quý vị cũng còn trong veo luôn đã được sử dụng công nghệ đèn bi siêu sáng rồi quý vị nhá và cái cụm đèn pha này vẫn là đèn pha zin theo xe từ đầu quý vị nhá đấy và cái mặt ừ, à, ga lăng của nó đây từ năm 2000 từ đời 2004 lên thì bắt đầu lên form mới rồi cái mặt ga lăng của nó đẹp hơn rất là nhiều rồi sử dụng công nghệ đèn bi đấy, mặt cái la răng của nó cũng khác quý vị nhá đấy, nội thất cũng có à, một số đặc điểm khác đấy, và cái đèn pha phía trước bên pha lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu luôn kể cả đèn gầm phía dưới này cũng còn khá sáng luôn quý vị nhá ba đợt sốc thì chúng ta thấy không bị nứt vỡ không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết nhiều và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước cái mặt ga lăng và ba đợt sốc phía trước quý vị nhá thân vỏ thì căng đét luôn đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi cái sản phẩm này à, chỉ với 328 triệu đồng chúng ta đã sử dụng đồng một em Camry sản xuất cuối 2006 đăng ký lần đầu 2007 à, tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn và bây giờ chúng tôi truyền tải đến cho cái khách là cái khoang lốp phía trước Bên lái đây quý vị chúng ta thấy rằng là cái khoang lốp này đây Keo phủ sần của nhà sản xuất vẫn còn dày bịch luôn Không có dấu hiệu gì của sự à, mọt mục ở đây quý vị nhá Và còn rất là sáng luôn khoang lốp của nó còn rất là sáng luôn quý vị nhá Và cái lốp này cũng còn tương đối đẹp Với cái lốp này cho nó đi một năm rưỡi hai năm nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn Và bây giờ là cái mặt la răng của nó đây Chúng ta thấy rằng là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 cũng còn xanh lét luôn khoang lốp của nó còn sáng trưng luôn quý vị nhé không có một dấu hiệu gì của sự mọt mục kể cả là cái gót khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây quý vị nhá cũng không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mọt mục đến cái keo chỉ của cua lốp đây nha quý vị nhé nơi tôi đang chỉ tay đây này đấy nó cũng còn zin đét luôn quý vị nhé không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu và cái lốp này còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn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 Ờ, thời gian cho quý khách hàng ở xa nhé quý vị nhé Sau khi xem xong video của chúng tôi thì chúng ta cũng có thể đánh giá được đến trên 90% cái chất lượng của chiếc xe này rồi và hãy gọi điện ngay cho tôi à, theo số điện thoại là 0975 686 232 để sở hữu chiếc xe này. Đấy, cái đèn à, à, hậu phía sau đây quý vị đã lên đèn bông bi rồi quý vị nhé. À, nhìn nó à, hiện đại hơn rất rất là nhiều rồi. Và cũng còn rất là đẹp luôn vẫn là đèn xịn theo xe luôn quý vị nhá đấy cái đèn à, hậu phía sau bên lái này cũng vậy đèn bông bi rất là đẹp cái à, ba đờ sốc phía sau đây cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự à, cong vênh nứt vỡ hay là bị đắp mặt ít nhiều đây quý vị đây cái đèn hậu của nó đây còn khá đẹp luôn thân vỏ đây Đấy, tôi quay cận cảnh quý vị nhá càng đét luôn quý vị nhá Giá chỉ bằng một em uh, Vios đời lẻ 10 11 thôi quý vị nhá Nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe Camry Một uh, uh, phân khúc cao cấp của Toyota quý vị nhá Đấy. Đây, cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị đây nó đang chỉ tay đây cái gót khoang lốp của nó đây cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục và cái keo của cái cua lốp này đây chúng ta thấy vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đây cái khoang lốp của nó đây keo phủ sần của nhà sản xuất đây không vẫn còn tươi nguyên Đấy. và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, thân vỏ thì càng đét luôn soi gương được luôn quý vị nhá à, mua về sử dụng luôn Đấy, dán kính chống nắng ờ, xung quanh xe rồi mua về chúng ta sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ cái hạng mục nào khác đây là cái khoang lốp phía trước bên phụ đấy quý vị đấy chúng ta thấy nó cũng còn sáng trưng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 còn tươi còn sáng như mới luôn điều đặc biệt nữa là đã được bọc một bộ ghế da xịn nhá đấy một bộ ghế da xịn và vẫn còn rất là căng đẹp không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đâu đây trần của nó đây còn tươi sáng như mới tinh luôn quý vị nhá đấy điều đặc biệt nữa đây tôi giới thiệu cho quý khách đó chính là cái mặt vô lăng của nó đây đấy cái vô lăng đây chúng ta thấy vẫn còn sần à, nguyên luôn quý vị nhá đây đấy chúng ta thấy là đấy, cái phím còi đây cái biểu tượng tota đây đấy tích hợp túi khí đây đó, chúng ta thấy là cái mặt tắp bi cửa đây các cái phím bấm lên xuống kính đây đấy, tôi quay cận cảnh đây chúng ta thấy cái tắp lô của nó đây đấy, hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá điều hòa là điều hòa tự động nhá màn hình camera lùi đầy đủ hết đây chúng ta nhìn thấy cái à, cần số này chúng ta biết luôn đấy, các con số các dãnh số còn quá là rõ ràng luôn đấy cái tắp bi cửa của cánh à, trước bên phụ đấy quý vị chúng ta nhìn thấy là cái phần nhựa phía trên màu ghi kia chúng ta thấy nó còn tươi sáng như mới luôn quý vị nhá kể cả cái phần nhựa màu kem phía dưới này cũng vậy cũng còn sáng trưng luôn đã được bọc vân gỗ rồi quý vị nhá đấy đây kể cả cái bậc lên xuống nó còn sáng như thế này luôn các cái chốt cửa đây còn sáng trưng đấy các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cơ lên mở lết đâu quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa đây là cái tắp đi cửa phía sau đây chúng ta nhìn thấy đấy nó còn tươi còn sáng đấy các cái tay cửa đây không bị mòn mờ một chút nào vân gỗ vẫn còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy kể cả phần nhựa phía dưới này đây tem của nhà sản xuất đây keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá cam kết với quý khách hàng luôn Đấy, kể cả cái keo cua lốp cũng còn còn luôn kể cả cái phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước này nó cũng còn xin đét luôn khoang lốp đây quý vị còn sáng trưng luôn đấy à, tiện đây tôi quay cả gầm cho cái khách hàng xem luôn đây cái keo chỉ của cánh trước bên phụ đây quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở đây keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo sợi chỉ nó kể cả phần phía dưới đây đây nơi hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng hết cả một lượt luôn quý vị nhá đây ấy gầm của nó đây keo phủ sần đây tất cả mọi thứ vẫn còn sáng trưng trừng trừng luôn quý vị nhá không một vết mọt mục quý vị nhá đấy là một chiếc xe nói đến Camry thì đến giờ phút này thì cũng không có gì chúng ta phải để phải à, chúng ta ừ, suy nghĩ cả nhá đây cái hàng ghế thứ hai đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá may rất là cầu kỳ căng nội thất thì chúng ta thấy nó sang trọng quý vị nhá đấy và bây giờ tôi chuyển máy quay sang bên lái đây cái tắp lô của nó đây vô lăng ra là vô lăng tích hợp rồi quý vị nhá đấy đây cái tắp đi cửa đây Đấy, nhựa nhựa của nó còn tươi sáng như mới kể cả cái bậc đây lên xuống đây người chúng ta hay dẫm chân vào đây đây nó cũng còn đẹp như thế này chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở luôn quý vị nhá đây đấy các cái phím bấm lên xuống kính này cũng còn rõ ràng không bị mòn mờ một chút nào gương chỉnh điện cụp điện quý vị nhé đầy đủ hết đây và keo chỉ của gạch trước bên lái đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây kể cả cái phần gầm phía dưới này đây cũng không bị mất một phân nào đâu quý vị đấy <coughs> đây cái tắp đi cửa phía sau đây bên lái đây quý vị đây các cái tay cửa đây không còn sáng trưng luôn phần nhựa phía dưới đây đấy, 328 triệu đồng là giá chúng tôi đã bao gồm rút hồ sơ và bao keo chỉ của nó đây quý vị nhá không mất một phân nào đâu đấy cái khoang lốp của nó đây kể cả là cái keo cua lốp cũng còn zin đét luôn đi cực sướng luôn quý vị nhá đấy bây giờ là cái cốp sau đi cốp sau đây tôi truyền tải đến cho quý khách cái cốp sau đây cốp sau của nó đây đây cái phần nỉ nó vẫn còn sáng tươi mới như thế này kìa mà cái keo chỉ đây thì không mất một phân nào đâu vẫn còn tươi rói rói luôn quý vị nhá đây đấy keo chỉ đây các cái lỗ đây của nó đây vẫn còn tròn xe đây keo chỉ đây quý vị nhá đấy keo chỉ của nhà sản xuất đấy đây này đấy, đấy. không mất một phân nào đâu quý vị cả đây đây hai bên hông của nó đây quý vị đinh tán ở nhà sản xuất căng đét luôn kể cả bên, này cũng vậy đấy, chúng ta thấy không có dấu hiệu gì đây cái khoang lốp của nó đây đấy chúng ta nhìn thấy này ấy nó còn tươi còn sáng như thế này cơ mà khác gì xe mới đâu với cái Camry dòng xe cao cấp rồi thì chúng ta thấy cái chất lượng của nó khỏi bàn luôn quý vị nhá đấy cái, cái lốp dự phòng nó cũng còn đẹp như thế này cơ mà hãy dở được cái gì thì dở hết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 Đây, máy đang nổ đây quý vị. Đấy. Đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút thôi. Một mức độ quá đạt chuẩn luôn và không có một cái đèn báo lỗi nào xuất hiện ở trên à, cái mặt tắp lô này đâu nha quý vị nhá. Đây cái tắp lô của nó đây. Còn sần tươi như mới luôn, điều hòa là điều hòa tự động quý vị nhá. Đấy, cái tắp đi cửa đây. Đấy, còn sáng mới như thế này cơ mà. Đây, vân gỗ này. Đấy. Tươi lắm quý vị. Đấy, bây giờ sẽ là phần động cơ. Máy nổ cực êm nha quý vị nhá. Đấy là cái cam kết của chúng tôi. Camry đi cực sướng luôn Đấy, đây Này, máy đang nổ như nhá Đây, chúng ta thấy là sáng choang luôn quý vị nhá Không có một vết dầu mỡ nào đâu Không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị nhá Đấy, và keo chỉ của cái cabo của nó đây Đấy, chúng ta thấy rằng là không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Đây, đấy, đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị nhá Vẫn còn zin đét luôn Đấy, biểu tượng Tota đây keo chỉ của nó đây quý vị Đấy. không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đây chúng ta thấy rằng là cái keo chỉ của cabo phía trước đây Đấy, hai cái ụ giảm sóc đây đinh tán của nó đây quý vị nhá đấy đinh tán của cái ụ giảm sóc đây đấy răng của nó đây quý vị đây các lỗ bấm vẫn còn tròn xoe đây quý vị nhá ốc còn bảy màu luôn đây răng đây tem của nhà sản xuất đây ấy răng đây ốc kia vẫn còn vuông đét lên đẹp luôn quý vị nhá đây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 Đấy, cũng rất mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian để theo dõi cái video của chúng tôi Có dài như vậy, có kỹ như vậy thì à, chúng ta mới đánh giá được chất lượng của chiếc xe này quý vị nhá Đấy mới đánh giá được chiếc xe đánh giá được chất lượng của chiếc xe này và cũng đã là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa à, chúng ta mất cất công cất buổi để đến à, xem xe quý vị nhá miêu tả đúng thực tế luôn đã là 19 phút rồi quý vị nhá Đấy để chúng tôi truyền tải đến cho quý khách cái sản phẩm này Máy đang nổ quý vị nhá Máy nổ cực êm luôn Và bây giờ là một chút nội thất bên trong Đây chúng ta thấy đây Đấy chúng ta thấy là cái tắp lô của nó đẹp chưa Tươi sáng chưa Màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá Vô lăng cực đẹp luôn Ghế là ghế da xịn luôn quý vị nhá Vẫn còn rất là căng luôn Đấy cái tắp bị cửa của nó đây Tươi sáng như mới tinh luôn Đấy, Đây keo chỉ của nó đây Không mất một phân nào đâu quý vị thì cả phần nhựa phía phần dưới này đây Đấy. đây hàng ghế thứ hai đây quý vị Đấy, vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn cái tắp bi cửa của nó đây Đấy, chúng ta thấy rằng là cũng không có dấu hiệu gì cả sáng trưng luôn đây keo chỉ thôi không mất một phân keo sợi chỉ là chúng tôi chỉ tổng hợp lại cho nên là quay hơi nhanh một chút cho quý vị nhá đấy chúng tôi đang tổng hợp lại thôi đấy, quay hơi nhanh một chút đấy và bây giờ là bên lái máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy đây ta thấy rằng là ấy nội thất vô lăn vô liếc cần số quá đẹp luôn tắp đi cửa lái đây các phím bấm lên xuống kính đây keo chỉ đây quý vị đấy không mất một phần nào đâu kể cả phần phía dưới này đây này đấy không có dấu hiệu gì của sự bật lên xuống còn sáng như thế này các bạn đấy đây cái tắp đi cửa phía sau bên lái đây quý vị đấy keo chỉ của nó đây